Xin chào toàn thể 500 anh em đã đến với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Hải Tuân thì uh, thưa anh em à, về nói về các dòng sản phẩm cờ bạc bịp hiện nay trên thị trường đang có rất là nhiều dòng sản phẩm à, tốt này chất lượng hỗ trợ anh em chơi bài bịp một cách hiệu quả đúng không ạ thì với những cái bộ môn đặc biệt như là liêng này ba cây này anh em sử dụng cái dòng sản phẩm nào hợp lý thì hôm nay trên video này mình sẽ tư vấn cho anh em một cái dòng sản phẩm được mang tên là ví đổi bài thì à, trên màn hình của anh em đây chính là hộp của những chiếc ví đổi bài bên Tuân Macau thì à, thưa anh em ví đổi bài trên thị trường hiện nay đang có rất là nhiều dòng chẳng hạn như là dòng ví của tàu ví của Nhật rồi các dòng ví đứng ví uh, uh, ví dài thì uh, gọn nhẹ nhất uh, thì theo mình thì đó là một cái dòng ví uh, đứng cầm tay như thế này đây anh em này uh, cho anh em xem cái chất lượng mẫu mã nhé đây thưa anh em anh em nhìn này đây là một con ví nhật dòng ví tàu thì nó sẽ có một cái màu khác màu nâu nhưng mà đây là ví nhật 100% trăm máy móc rất là êm và chống ồn giới thiệu sơ qua cho anh em về thiết kế này là một con ví không khác gì một con ví chợ bình thường ngoài ra thì nó đã được thêm, kết hợp thêm một cái motor cháo đổi bài thì ở đây thế anh em motor cháo đổi bài nằm ở đây này. <coughs> đây thế anh em motor cháo đổi bài đã được làm liền kín đáo bên trong anh em có rung lắc thì nó cũng không phát hiện ra được Đấy. có rất nhiều ngăn nhé giúp anh em đựng tiền đựng giấy tờ thoải mái mang đi chơi mang đi du lịch rất là thích hợp vừa đựng tiền vừa bảo quản tài sản lại còn có thể chơi được bài bịp nữa rất là tuyệt vời phải không anh em thì à, đây này một khe đổi bài của nó đây nhé khe này giúp anh em trao đổi các lá bài cho nhau thì tí nữa mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề đấy hơn còn đây là thiết kế anh em này rất đẹp đúng không ạ chất liệu da thì tuyệt vời luôn da sần của Nhật rất là đẹp đấy ví <coughs> này thì trả đổi bài ok lắm anh em ạ à, nó êm tuyệt đối máy móc nhật thì anh em đã biết đấy đồ nhật thì lúc nào nó cũng gọi là có thể nói là hoàn hảo à, mình test thử khả năng tráo đổi bài này là 8 này đó, anh em nhìn thấy không ạ hút luôn đưa vào cái miệng này nó sẽ hút luôn tráo đổi này rất nhanh và tuyệt vời này đưa đúng miệng nhé nhìn nhé anh em và rất là êm luôn không khác nó chỉ là như cái tiếng hai cái lá bài anh em cọ vào nhau như thế này thôi đấy hai lá bài anh em cọ vào nhau nó còn phát ra tiếng động đúng không ạ thì cái này nó cũng như thế luôn không khác gì đấy rất nhanh êm ừ. tuyệt vời đúng không ạ nó có một nút nhả bài nằm góc ví nhé rồi anh em nhả bài ra nằm ở góc này anh em ấn đây ra luôn rất là tuyệt vời thì à, con ví này anh em áp dụng vào các bộ môn như là liêng ba cây bài cào là ok nhất nha anh em liêng ba cây bài cào là ok nhất thì giờ mình sẽ à, test thử cho anh em coi nhé cho anh em xem xem là cách chơi nó như thế nào chưa sao cho nó hợp lý với con ví này thì à, với những bộ môn như liêng ba cây này mình sẽ ví dụ trực tiếp luôn cho anh em cho anh em dễ hiểu đúng không mình cứ chia bài một cách xanh chín ví mình mang đến là cũng hoàn toàn không hề có một cái lá bài nào anh em cứ để ví lên uh, trên như thế này mình chia liêng này nếu mà là chia liêng anh em nhìn nhé ví hoàn toàn không có bật lá bài này mình kẹp tiền lên ví này mình để ví Đấy. mình ngồi mình kẹp tiền trên ví hoặc là kẹp tiền dưới ví biết sao là anh em sẽ để cái khe đổi bài này nó có thể hở ra được bài anh em này Đấy. 9 điểm ok với những mình chia sẻ một chút kinh nghiệm à, chơi như thế này với những cái bài điểm to như thế này anh em không cần phải cháo ờ, đổi làm gì cả đúng không ạ con ví này sẽ giúp những ván điểm bé thành điểm to còn những điểm to rồi thì anh em cứ giữ nguyên mà chơi 9 điểm là ok rồi mình sẽ ví dụ một cái bài chẳng hạn như bài này rất là bé đúng không ạ ba điểm 3 điểm bài này chơi liêng chắc chắn anh em sẽ thua thì ví mang đến anh em chưa có một cái lá gì cả anh em phải hao được một lá vào trong ví anh em ăn cắp được một cái lá bài đi đúng không ạ ăn cắp một lá bài cách ăn cắp này cái hao này lá đây đúng phải không em đây thì anh em treo chéo hình chữ V miệng ví này anh em chú ý cho mình nhé cái miệng ví này anh em chỉ cần một cái thao tác nhỏ và anh em còn hai lá úp lại bài vào bài nào anh em úp lại bài vào bài nào xác định là bỏ cái ván đấy đi để các ván sau anh em đã có cái ad rồi anh em sẽ tráo đổi một cách thích hợp để sao cho điểm số luôn là điểm số cao nhất đúng không ạ đây tiếp tục này anh em cứ chơi xanh chín hoàn toàn chia xanh chín bốn nhà mình có cây ad trong ví mình sẽ trao đổi sao cho nó thích hợp nhé Đấy. đây như ván này anh em nhìn này mình sẽ đổi thành giúp anh em thành 9 điểm rất là đơn giản như thế này 5 này bài đang rất là thấp đúng không ạ bài mình bao nhiêu điểm bài mình chỉ có hai điểm thôi rất là thấp đúng không 3 điểm bài mình có 3 điểm rất là thấp đúng không thì mình sẽ giúp anh em này cách hao bài này anh em muốn hao lá nào thì ờ, cho xuống cuối là 5 anh em nhìn này một chữ động tác rất là nhỏ mình sẽ làm chậm cho anh em xem Đấy. một thao tác rất là nhỏ anh em nhìn thấy không biến thành là áp bài thành 9 điểm rất là tuyệt vời 9 điểm thì đảm bảo với anh em luôn là chơi liêng cũng khá là ok rồi Đấy, 9 điểm đó 9 điểm to nhất ở đây luôn Đấy, anh em thấy không ạ 9 điểm quá ok Đấy. tiếp tục này mình đã có cây năm rồi đúng không ạ Đấy đây là cái cách chơi rất là đơn giản chia cứ hoàn toàn xanh chín anh em vẫn bài này anh em cứ xanh chín thích hợp thì anh em đổi còn cảm giác là không thích hợp thì không cần phải đổi làm gì mình đâu phải là chỉ ăn à, <coughs> cuộc chơi nó còn kéo dài mình sẽ ăn những cái ván tương đối đấy như cái ván này ok anh em thấy không ạ không đổi được cho con năm con năm đổi cho bất kỳ lá nào nó cũng không hợp lý thì anh em không cần đổi đúng vâng, anh em chấp nhận là bỏ một ván đấy mình chỉ ăn cần ăn những cái tiếng quyết định hoặc là những tiếng uh, à, sáp gặp sáp liêng gặp liêng liêng gặp liêng thì mình sẽ ăn còn sáp gặp sáp <coughs> ok đó anh em gì này những cái ván này đổi 8 điểm to không cần đổi đúng không ạ sẽ ví dụ à, xem một bài nhà nào thích hợp để mình bị đây mình sẽ ví dụ như nhà này anh em nhìn này anh em nhìn thấy không ạ bài nhà này không điểm tròn chính đúng không ạ không điểm tròn chính nhưng mà với cây nam trong ví mình sẽ giúp anh em thành một cái bán liêng anh em có thể đặt bài lên trên ví này anh em nặn bài bằng cách này này xúc này Đấy, đưa cái di này xuống cuối rút ra đây cũng là một cái cách trao đổi 456 Đấy. rất là đơn giản thành một ván liêng ok không anh em con ví này chơi rất là ok êm tuyệt đối chống ồn anh em nào mà có thể chơi được con ví này thì uh, hãy liên hệ trực tiếp vào hotline 0844 1749 để được tư vấn nha anh em hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo comment trực tiếp xuống phía bên dưới video này ừ. thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và muốn test thử sản phẩm này thì anh em có thể lên trực tiếp cơ sở bên mình nhé một là bến xe miền Đình hai là bến xe miền Đông thì à, anh em lên thì alo trực tiếp cho mình theo số hotline 0844 17 9 xin chào anh em